lo tia lưu có dài dùa mơ cô nó bao cha lo cho cô nó nữ trì tuồng bò cô mùa lo chỉ ua cha 我一生。 Allah trên gió Dùa cho có mũ cho thấu tư Qua ý xa mũ có đua nhà nó chia cứu chúa có có tôi cứu cha mưa của lạnh hoa vì cụp đoá theo chỉ tao có đua Nhà nói Chia cứ chua có có tua cười 这些。 có luôn chỉ có dấu